Chào mừng quý vị và các bạn đến với Cà phê sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 7 2021 cùng với tin nóng 7 giờ qua. Tin nóng 7 giờ qua luôn luôn cập nhật tin tức mới nhất, nóng nhất mọi lúc mọi nơi, từng giờ từng phút chia sẻ đến quý vị và các bạn thông tin chi tiết nhất, rõ nét nhất trong cũng như ngoài nước. Rất mong nhận được sự theo dõi và đón nhận của quý vị và các bạn là tiền đề là động lực giúp tin nóng 7 giờ qua mang đến cho quý vị và các bạn video chất lượng nhất, nội dung sâu sắc nhất với những bản tin về chủ đề thời sự tổng hợp, tệ nạn xã hội, an ninh đời sống, pháp luật, giải trí và âm nhạc, thể thao và du lịch vân vân vân Và sau đây là nội dung chi tiết của ngày Chủ nhật 18 tháng 7 2021 với những diễn biến nóng nhất trong 7 giờ qua. ngày 17 tháng 7, tin từ công an thị xã Bìm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa tìm thấy thi thể của một phụ nữ bị sát hại nhiều ngày qua, thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Nghi phạm gây án cũng đã tới công an đầu thú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 7, một người tên Hùng, ngụ xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa tới công an thị xã Bìm Sơn đầu thú khai nhận mình đã xuống tay sát hại người tình nhiều ngày trước đó. Từ thông tin của nghi phạm, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại khu nhà thuê trọ ở phố 4, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn và phát hiện trong căn nhà trọ một thi thể phụ nữ trong tình trạng phân hủy mạnh. Nghi phạm Hùng khai nhận do mâu thuẫn tình ái, Hùng đã cầm dao đâm người phụ nữ tên S. SN 1990, ngụ tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 8 tháng 7. Theo người dân xung quanh, căn phòng trọ này do người phụ nữ đã có gia đình, làm tại một công ty đóng trên địa bàn. Thuê trọ, những ngày qua, xung quanh khu vực này có mùi lạ bốc ra và rất nhiều ruồi bay về. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. Cha về quê nên gửi con lại cho cô và Dượng giữ hộ. Thế nhưng cả cô và Dượng liên tục đánh đập cháu gái gây thương tích đầy mình. Sáng ngày 17 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết vừa tiến hành tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Đoàn Thị Biểu SN 1989 quê An Giang và Trần Văn Đông SN 1992 quê Sóc Trăng là chồng của Biểu để điều tra, xác minh làm rõ hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại phường Tân Hiệp. Trước đó, qua tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện đối tượng bạo hành trẻ em xảy trên địa bàn, công an thị xã Tân Uyên khẩn trương vào cuộc. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân trong vụ bạo hành là DTTV, sinh năm 2015, quê An Giang. Trước đó, bé V được cha gửi cho cô ruột là biểu cùng đông chăm sóc để về quê có việc. Trong thời gian gần đây, Biểu và Đông đã nhiều lần dùng tay và roi đánh đập cháu gái gây thương tích đầy mình. Làm việc với công an Hai đối tượng khai việc đánh cháu gái là do cháu thường xuyên tự ý bỏ ra ngoài vui chơi với bạn. Cũng theo lời khai của đối tượng, vụ bạo hành xảy ra và bị phát hiện gần nhất vào ngày 15 tháng 7. Theo Thượng tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình truy bắt đối tượng bị truy nã, các tổ công tác đã nhận được nhiều thông tin giá trị từ người dân. Ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra về tội trốn khỏi nơi giam quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Kim An, người bị tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản sau khi An lần trốn khỏi nhà giam Chí Hòa, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phân công phòng cảnh sát hình sự PC02 chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Công an TP Thủ Đức và các quận huyện tung nhiều lực lượng truy bắt. Chúng tôi vừa truy vừa bắt vừa phải trang bị bảo hộ thật kỹ cho lực lượng để đảm bảo phòng dịch thượng tá Trần Văn Hiếu trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Theo đó, An sau khi tẩu thoát An lang thang, đi bộ ở nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú, quận 10. Camera an ninh cho thấy An mặc áo thun đen, quần jean, mang dép, đeo khẩu trang, sách túi ni lông chứa đồ. Mình không biết người này đi tiếp xúc như thế nào, thậm chí người này còn vào vùng dịch nữa. Đây là một vấn đề mà chúng tôi phải xử lý kỹ. Vừa đảm bảo truy bắt vừa đảm bảo phòng dịch cho người dân và cả lực lượng vì các cán bộ chiến sĩ vào cả các khu cách ly, phong tỏa để phục vụ việc giả soát. Do chúng tôi đã nắm được hành trình của đối tượng nên việc truy bắt mới có kết quả sớm như vậy trưởng phòng PC02 thông tin. Đến 22 giờ đêm ngày 15 tháng 7, An xuất hiện ở khu vực đường Võ Văn Ngân TP. Thủ Đức thì thấy người tài xế xe ôm đang dừng lại cho tiền một người vô gia cư. Nam thanh niên sau đó tiếp cận năn nỉ người đàn ông tốt bụng xin cho quá giang để về khu vực quận Tân Bình. Khi đến gần nhà người đàn ông lái xe ôm trong con hẻm trên đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP, Thủ Đức An xin tá túc qua đêm. Động lòng chắc ẩn ông T đã cho kẻ tử tù vào nhà. Nấu mì tôm và pha cà phê mời uống cho đến khi TV phát tin truy nã ăn thì người này đổi sắc mặt trốn đi kèm lý do có bạn đưa xe ô tô 7 chỗ tới đón. Thượng tá Hiếu cũng cho biết, với người tài xế xe ôm chỉ là vô tình khi giúp đỡ đối tượng đang bị truy nã. Trong lúc chạy xe thì người này tiếp cận ông xe ôm thì làm phước. Do người ta mưu sinh không đọc báo nên không biết ông Hiếu tiếp trưởng phòng cảnh sát hình sự nhiều lần nhắc đến sự đồng lòng, giúp sức của người dân thành phố Hồ Chí Minh khi cung cấp các tin báo có giá trị, Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra xem An có đồng phạm giúp sức trong quá trình trốn thoát hay không, trưởng phòng PC02 tiếp. Người dân đã xem báo trên mạng thấy được hình ảnh của đối tượng nên đã truyền hình ảnh về cho chúng tôi phục vụ truy bắt. Chúng tôi đã nhận được khoảng 100 tin báo từ đó chuyển cho các tổ công tác. Đây là một trong những điều kiện để chúng tôi có thể nhanh chóng bắt được An, Thượng tá Hiếu nói. Trước đó, hôm 13 tháng 7, Nguyễn Kim An tẩu thoát khỏi nơi giam giữ khi đang mang hai tội danh là giết người cướp tài sản. Người này còn được xác định đang nhiễm COVID-19. Công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó phát thông báo truy tìm cũng như khởi tố, phát lệnh truy nã đối với An. Khuya ngày 15 dạng sáng ngày 16, nhiều trinh sát theo dấu, phát hiện An được người tài xế xe ôm trở vào căn nhà trong con hẻm đường quốc lộ 13 TP Thủ Đức nên lên kế hoạch vây bắt. Sau đó, khi An vừa bước ra ngoài thì lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã ập tới. Khống chế, lúc đó An ngoan ngoãn chịu trói. Người tài xế xe ôm cùng hai con nhỏ cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bản tin buổi chiều cùng ngày. Quý vị và các bạn hãy like, share, đăng ký và theo dõi kênh nhé. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh. Hãy nhấn chuông để theo dõi những video tin tức được cập nhật liên tục nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.